à trời ơi thẳng tắp thằng cái này á má con gái á mà nó chơi cái bài này nè mấy em cậu không đi từ đây tới cuối để bảo đảm về mong to luôn khỏi tập chơi bài này nè cầm hai cục tạo một lần để tay nè đó đi đi cho anh đi mấy em bảo đảm đi từ đó quay đây khỏi tao diện tích một sàn là 300 mét vuông nha tính từ cái mí này tính từ cái mí này đẩy đằng kia 300 mét bốn sàn nhân đi bốn sàn ngàn hai ok chưa bốn sàn ngàn hai thôi khu toilet là bỏ không tính toilet là cái như siêu vip luôn bỏ không tính bởi vì mới nói là nhiều khi á một sàn tập á hơn cái phòng ta luôn khỏi cần phòng mà chỗ này đàn ông tập nhiều á tại vì mấy mấy cái máy này máy nặng máy này máy nặng nó dành cho đàn ông nhiều còn đây là cái máy gì vậy ta được mà máy này bên th là mình ta không có đâu nha không có đâu mấy ba bên đây nó có nhiều cái hệ máy bên kia không có lắm bây giờ nó nó mà nó mới vip á mà cái máy này là cái máy dùng để gò chuột trong tập gym á cái cảm giác gò chuột là cảm giác rất là đã nha thí dụ như cái ma bình thường ta không có máy á ta phải bắt cái chân lên đây nè tao gò vậy nè gò bằng dumbbell đó còn giờ ta gò bằng máy duy là cá nhân duy rất thích máy gò này ở bên bình tân nó có cái máy slackline cơ chế giống vậy đó còn máy này là máy lý địch, leverage ha leverage đó thì nó cũng cái cách tập thì nó chán kia thôi nhưng mà xét về độ đầu tư thì nó rẻ hơn thí dụ như phòng game bạn bèo bèo bạn mua cái này cho rẻ hơn nó rẻ không nghĩa là nó cùi nó rẻ tại vì cái máy này nó dùng sắt rồi nọ kia nó phức tạp như máy kia nó thiết kế không phức tạp cầu kỳ như máy kia thì nó rẻ thôi nhưng mà cái máy này tập bao nặng đúng không thí dụ như con chuột bên kia là chơi cho full cây á bà tôi mới làm cái clip nào đó nhớ không cái clip mà thách đấu mấy con chủ tre gì đó mà chơi full cây như di nguyễn gì đó nó bay nó cạp kinh lắm mày ơi khi mà bạn chơi full cây rồi đó mà các bạn còn sức á thì bạn qua mà chơi máy này còn bên quận 12 nó có cả hai máy luôn ủa tao tao làm chưa ta à, hình như chưa mày ơi hình như đó là chuột sau đây này chuột trước nha bà mẹ nó có thằng lắp máy gì mà nó để được lâm lùng lắp bị lỗi rồi tập cà sực cà sực hên lắm em bữa nay anh làm video này anh mới phát hiện ra thằng này nó lắp máy của bắp nè đó à. bị cà, cà đúng gì mày à cái tạ chúng ha ờ vậy tao lỗi tao xin lỗi mày nha nó chửi lộn thằng tại vì anh Duy Nguyễn á tập thường nó phi thường á bình thường tao chơi tạ 5 kg tao chơi cục hai chục hàng chia nó vô nó cấn đúng không không sao cách hát Tạ hơi chuyện nhỏ không có mày tao ghim chúa mà bây giờ muốn hát cái này đúng không nhét 5 kg vô hết kẹt mà xin lỗi mày nha nhạc bị chửi nữa vẫn vô kịch đó lên 25 nhầm nhau hả gì lại lại lại lại làm tao tưởng nó gấp máy bị lỗi mà tao nhớ màn bt tập này rồi nếu mà lỗi nó cũng la gùm rồi hi hi nó lên đây nó bị cả nè lên đây lên cao nó bị cả vô tạ à hiểu rồi đừng lên cao quá lên cao quá là màu thôi chứ cũng hả tập dây xé mẹ ăn chuột rồi à. lên cao bị dướng rồi nè vậy muốn nhỏ kiếm một tạ nhỏ nữa kiếm một tạ nhỏ nữa thì nó không bị cạ nhưng mà lên cao vậy thì không cần thiết tùy các bạn thôi bây giờ mình kiếm một tạ 2.5 mình chơi mình chốt vô đó mình kiếm một tạ 2 2.5 kg mình chốt vô thì nó lên cao được xíu nữa nói thật chị sự với các bạn cái bài trên kia nó khó tập nhưng mà cái độ giả mang nó khác cái này cái độ giả mang của thằng trên kia là tức thời tức là bằng thằng nãy đi tập á 70 kg á thằng đó bằng giả mang khi bạn buông cái tạ ra bạn cảm giác giả mang nhưng mà cái này nó giả mang âm mỹ 24 tiếng đúng không đằng sau sau khi bạn tập bài này nó giả mang hơn cái bài trên kia nữa còn cái tay của bạn hả bạn thả ra nè hai bốn tiếng các bạn nên nói về sát thủ tay trước đó, phải là cái bài này không có bài nào kia cái bài dumbbell trên là chỉ bài là trải nghiệm sự mạnh mẽ thôi trải nghiệm cái sự mạnh mẽ của đội freeway lúc mà ta chinh phục đứng thẳng ngẩng cao đầu nè còn cái này nó nó, nó gắt lắm nó cái giả man lắm nhưng mà có điều đặc biệt á đây là cái cơ chế là cơ chế only one cái cơ chế này á bằng tập một tay nó không bằng tiện đây là cái này là Duy Nguyễn chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu á đó là tập như này cái độ giả mang không bằng cái này đâu đó độ giả mang không bằng cái này nên nói về cái cơ chế tập tay trước mà giả mang nhất phải là cái dòng máy hệ này Strike cũng được, lý vô địch cũng được Nên trong những bài tập tay trước, mỗi bài nó có cái ưu nhược điểm Thì mình, quan trọng là mình tập phải biết kết hợp Tập phải biết kết hợp mình kết hợp cái bài ví dụ như bài trên nó chưa đủ bài trên nó tạo cho mình sự bùng nổ sự kháng lực sự chịu đựng đó thì mình qua mình bôi thêm bài này nữa là xong ô đẹp đẹp cuối giờ chơi tạ hình búa cái nữa trải nghiệm cái nữa ok đẹp nha trong một ngày á thì duy không thể nào chỉ bạn hết được phải chỉ từ từ nên trong từng video của duy cái khối lượng kiến thức có rất là nhiều nha các bạn khối lượng kiến thức rất là nhiều mà bảo đảm bạn không có đi đâu tìm khó hết không bt nào chỉ hết á xiền luôn á nó, nó dùng nó kiếm cơm chứ nó chỉ bạn làm gì đúng không nó nó hết rồi nè không nó kéo tới đây đâu kẹt đâu tại vì tạ nó nhỏ nó không bị dướng nhưng mà kéo lên tới đây nè cái điểm này á khi mà các bạn kéo được tới đây tức là tạ chưa quá nặng đó thì bạn dùng cái này để bạn trải nghiệm nhưng mà thật sự bạn kéo tới đây cơ nó mất kích thích rồi bạn nó mất một phần rồi nha nên tạ nhẹ thì tôi màu tôi tôi tôi lấy cái răng còn khi tạ nặng đó là kéo tới đây thôi nè quan trọng là cái tay gần thẳng á nè cái điểm này lên nó mới khó nè nhất lắm á nhưng mà không sao lên tạ được đi sâu lắm sáng giờ chưa ăn cơm nha mình đói có có liên body thôi có sao nó vậy người ơi tầng là tầng thứ ba nha các bạn mình tập từ tầng tầng thứ ba tầng thứ ba của thể thảo là cái center quận 12 thấy nhìn trang trí đẳng cấp không sang trọng không còn mấy trăm triệu quảng cáo nó chưa lên nữa oh chừng tầng hai tầng nữa mấy trăm triệu quảng cáo lên xong là cái như nhìn là thiệt tình luôn đổ cái này biết nhiêu tiền nói nè thật sự chỉ có thằng nào nó máu ghim nó mới dám chơi còn thằng đầu tư mà làm ăn như con người ta không có nội nó cũng dám chơi nữa nó thiệt bạn cứ đi hết việt nam luôn tìm đi hết việt nam nó bạn đi tới những phòng game mà nó quảng cáo năm sao rồi nó tiền à, học phí cả tỷ đó bạn lại gần bạn gõ nội thất nó là gì gõ thử đầu tư một cái hạ tầng nó khác đúng không còn vận hành một cái nó khác toàn là đồ hiểu không nhìn lại mình thấy mình cũng tẩu tre thôi chứ ta làm phòng bằng ta làm 10 cái đúng là sống trên đời không có ngu rồi giống cái ngu nào thằng dạy gái nó cũng ngu mẹ thằng dạy ghim cũng hơn đúng không em dạy gái cùng lắm mẹ tốn nhà tốn xe nhỏ nhỏ thôi đâu có ghê vậy còn dạy game nhanh thốn còn cái quần chính đang biêu nữa má còn cái uh, quận 7 quận 7 102 đến Phục Mang á cấp 2 này luôn cấp 2 luôn á các bác nhìn hình nó nhỏ vậy thôi á ông nói ra ngoài thả ê bữa mùng 3 Tết Ủa, um, bữa, bữa, bữa, bữa mùng 3 đi qua đó mày quay đi ông bảo đảm đi vô thả mày lạc luôn <laughs> trời đất cơi miếng đất như khu rừng miếng đất như khu rừng á trời trong miếng đất đó có cây sòi trăm năm mấy em giờ đang tính giờ ai xin cho cái sồi đó chặt thì cũng ổn á mà không chặt không xây được má có ai lấy không có nhà nào chơi biệt thự á mà thiếu cây á qua bứng mẹ cây đó tao đi cái bự lắm bởi vậy nhiều khi trên vai mình nhiều trách nhiệm mà phải lên mạng chinh chiến với mấy thằng trẩu tre nữa mấy thằng này không nói không được mấy em không nói nó lờn nó vậy đó hà nó im đi mẹ nó video nào của mình nó cũng vô nó cạp hết sống có dĩa thiệt nói cuộc đời của duy nguyễn này quá nhiều áp lực rồi như ông phạm nhật dượng chưa chắc áp lực bằng gì mà ông ông chỉ, ông chỉ tiền chứ ông chỉ tham vọng của ông thôi ông có thèm nữa lên mạng coi mấy chỗ tre ẩn vô vinfast đâu ông ra hai xe ẩn như đúng rồi nhất là mấy thằng làm thuê trong toyota này ta ta ta kệ mẹ người ta mua thì phốt bóc phốt méo có mua bóc phốt tùm lum vậy bể phốt bể tụi quại nhà mày vẫn bóc đi đúng không em anh không phải ông binh ông dượng gì nhưng mà ông làm đúng sai kệ mẹ đúng không chuyện của chừng nào mình xài xe của ổng đi mẹ ăn thoải mái mấy thằng đi xe máy ăn xe hơi nào động cơ nhập châu âu về lắp ráp có một mẹ gì hay đâu mà còn cái mày, mày nói câu đó tao nói này giờ mày với mày cũng chẳng qua là, là sản phẩm đêm trong bảo cha và với mẹ mà thôi chứ có gì có gì sáng tạo không hả cha mày với mẹ mày sáng tạo cái thế nào ra mày ừ. bởi sống mẹ trẻ câu mua đời nát không hiểu sao việt nam này nó lóng tủ thiệt chứ ta đất nước đang phát triển mẹ trẩu nó như rươi á mà khẳng định luôn anh Duy Nguyễn áp lực hơn tụi nó tại vì Duy Nguyễn còn nhìn tới fan của mình anh Duy Nguyễn còn sống cùng fan còn tương tác cùng fan ông phạm giật dượng hả kệ mẹ mày ẵn kệ mày ông bố mày cứ xây vậy đó làm gì nhau tài sản của bố mày để cho router nó công nhận lung bớt nó công nhận chứ không phải bố mày sống gì mấy anti fan ông phạm như dượng làm vậy đó mấy em bởi vì mấy thằng nó nó nó nó, ngồi nó nó nó gà tô qua nó lấy phạm dượng ra ờ duy nguyễn tuổi gì phạm việt dượng ôi xin lỗi dòng họ mới chưa tuổi gì đó tao tự nhiên nó nó nó làm nó thân với ông dượng lắm á nó kêu bác dượng đó mấy em trời đất ơi cứ thân thiết lắm bác dượng bác dượng người ta chưa nổ kìa ông ông mày có được mày đẳng cấp mày mày xin lỗi dùng từ mày mày hủy khí của ông bác dượng ông ông dượng dù chưa được có nữa mà mày nói bác dượng bác dượng cũng chưa nổ như mày xin lỗi mẹ nó nổ nó nổ ông ông vừa phạm việc vừa ông nổ ông nổ tới tầm mà CEO ông nổ tới tầm cấp dưới của ông kìa chứ mày làm cái gì mà ông phải nổ <laughs> mắc cười không em mắc cười cười với tập đi nha cười lên lái xe đi ba mắc cười hoài vô Yeah. ở cái bài này á không có gì chia sẻ đó nó vô form hết rồi cảm giác là bằng trải nghiệm ráng cuốn nó lên thả gần gần thẳng tay gần thẳng thẳng gãy á vậy nè lên kịch lên kịch lên kịch bảo đảm chuột bạn đi massage bóp bao đã luôn tại sao thích đi massage tại tập nặng tập nặng nhất cơ đi massage nhấn phê lắm em bởi vì tập tạ mà đi massage lời đó còn mấy thằng kia nữa mà vừa yếu cái này mà vừa yếu kia nữa đi massage làm mồi cho đào tao nói ra chắc thằng cao thằng phim nó nhọt lắm nó phải đặt nó diễn sâu kìa với em anh nói nó không tâm trạng luôn với em cứ lên tạ đâu cần biết nhiều đâu tập tạ là không cần biết quan trọng khối lượng thích thì chơi thôi Công nhận tập đây thoải mái thiệt chứ Đường kẹt xe tao qua đây tao tập hoài luôn Các bạn á, mà tới THOL Game Center bạn trải nghiệm nó rất nhiều không gian Nó, nó nói chung là cá nhân video tập game á, gần 20 năm rồi nhưng mà là những cái công trình để đời của một thằng nó máu game thì chắc chắn nó phải khác tăng bình thường nên các bạn có dịp tới đây các bạn có thể là mua hàng bản like các bạn ghé bạn đi tham quan lao đảo đi để bạn cảm nhận về một tượng tác cao tầng ở ngoài nhìn nó nhỏ lắm ở ngoài mà nhìn tấm hình thì nó vậy thôi chứ bây giờ chiều cao nó 40 mét nó keo lại còn có tấm hình nhỏ xíu thì nhìn sao bự được má vô trong đây một cái trời ơi cái gì vậy trời nhìn tự mãn thì chứ ta vô cái cuối là nghỉ nha mấy em quay khác để cho mấy bữa nay chụp hình quảng cáo cùng ghim mà làm ăn là phải quảng cáo thôi mấy não chó nó mới nói gì mày sao mày mày mày mày tập thì quảng cáo thì nhiều bây giờ tao hỏi mày nè tập với quảng cáo nào cửa nào ra tiền mấy thằng nó ngu nó hỏi như vậy á mấy em nó sống trên đời làm như nó thở không khí nó sống nó uống nước cho nó, nó tồn tại hay gì á người ta bỏ ra mày biết là tao bỏ ra hàng triệu đô la tao dùng chữ hàng triệu tao không dùng chữ mấy triệu hết đúng không cái đó thì mình mình nói chung mình nổ thì nổ nổ nó cũng phải cái chừng mật thôi chứ mình nổ mà lộ thông tin hết không được mấy em đúng không nhưng như, như cái này tao nói tao bỏ một triệu chó nó tin đúng không tao nói tao bỏ 10 triệu thì chó nó cũng tin luôn tụi nằm ở số giữa thì tao bỏ chuyện đó tiền mày mẹ mày không cho tao quảng cáo đó mày đạo lý gì đúng không em cái công ty gọi là Apple mỗi lần nó ra một cái iPhone mới tiền marketing cho nó là bao nhiêu bao nhiêu triệu đô mày biết không đúng không huống hồ chuyện gì mà vừa đẹp trai vừa nói hay vừa sức khỏe tốt mà vừa có nem nữa không quảng cáo phải là ngu một đời không đúng không em chuẩn chưa chuẩn từ cái xe đó không có ngại gì tao quảng cáo đâu tao là quảng cáo tao nổ tao nói tao nổ nhưng mà tao tự tin tao nổ trên cái tao có thật mà thậm chí tao có 10 tao nổ có hai ba thôi nó không có gì mắc mắc cỡ mày đúng không người ta sống cả đời tao cống hiến tao cầm được cái sổ đỏ người ta phải le lối với đời đúng không cái đó là cái thực tế sống tụi em quan điểm sao không, không cần biết có tập gym không cần biết mà nói chuyện xạo chó nói chuyện không thực tế là chó nó khinh ờ đúng không em quan trọng cứ nói chuyện thực tế đi người ta nghe thì người ta sẽ đồng cảm với mình người ta ok đó dụ vô Duy Nguyễn rồi giờ em đang ờ, khổ quá vợ có bầu mà chưa có tiền phá thai gì đó em tới đây ờ, tao làm bảo vệ cho anh kiếm tiền nó mẹ vậy đi anh ơi cho em làm bảo vệ đi vì đam mê em thích anh quá cho em làm bảo vệ đi em đam mê bảo vệ lắm mà nói chuyện cái đó ai nghe đúng không Giờ có thể ngồi ghế không ngồi cũng được tùy nha cao thấp mập ốm tùy điều chỉnh cái này con này của này có chỗ điều chỉnh không cái này làm gì có chỗ điều chỉnh điều chỉnh được cái ghế thôi đi giống máy kia ghế lên cao lên thấp gì đó hoặc là ngồi hoặc là không ngồi tùy thôi cầm xích tôi trong một xíu lên quẹo quẹo thiệt với mày game kẻ thằng nào diễn sâu hơn tao đúng không bởi vậy mấy đoàn làm phim mà mướn diễn về game đó phải mướn về Duy Nguyễn tiền bạc thành vấn đề quan trọng là thích thì chơi nha chứ giờ là Duy Nguyễn không cần tiền thật sự luôn thích thì chơi thôi à nhắc cái vụ không cần tiền mới nhớ không có đài truyền hình Điền Quân gì tới ờ, hợp tác gì ờ, quay gì ờ, gia đình số 1 của em tao đâu biết gì đâu tao đang ngủ mà nhân viên điện thoại cái ơi có hãng phim kìa tới nó quay anh cho không xong rồi lúc đó nghe ai nó nghe nhân viên tám đứa nào đó nói về nhiêu tiền này đó cái, cái kiểu á cái nói thôi đi mày ơi người ta quay phim thì cho người ta quay đi tiền bạc mẹ gì đâu có giàu đâu cái bà cắt wow cà phê mảnh anh dữ nói nhân viên tao nó nể luôn mày nó bây giờ á mình cũng làm phim người ta cũng làm phim đúng không thì người ta mượn chỗ tao quay lại chuyện bình thường chứ còn mình cũng đi làm phim mà không phim gì con nhỏ gì mập mập đó con nhỏ gì mà mà, mà ra biển quốc lộ lộn nè ra biển cái gì đó mình cũng đi mượn cái bối cảnh quán cà phê vậy đúng không mình cũng phải đi mượn khách sạn này thì cái chuyện đi làm phim á là quan điểm của anh đó thol rất thoải mái nha ví dụ như các em có dự án là đoàn phim nào có dự án đó quay vô tư đừng phá làng phá xóm vậy thôi cứ quay đàng hoàng lịch sự ừ giờ giấc độ cụ thể này nọ vô đừng phá máy nhiều quá hay là gì thôi đừng ảnh hưởng tới khách nhiều quá là được chứ còn quan điểm của anh mấy cái chuyện nhỏ nhặt này không có giờ mà ngồi anh mà ngồi đó coi mà trả tao nhiêu tiền bối cảnh này nọ các kiểu hay mày xin phép chưa có dẹp đi sống trên đời không cần nguyên tắc quá sống trên đời cũng cần thủ tục nhiều nữa đó quan trọng là cái việc đó nó hợp lý nó ok thì, thôi nhất là mấy thằng học quay phim trong mấy trường fpt arena đó mấy thằng đó nó khi nó quay phim nó cần bối cảnh này nọ kia ông đi nó xin này nọ à, nếu mà anh Duy Nguyễn mày giúp mày được cái gì á thì anh Duy Nguyễn không có gì á chỉ có được cái bốn cái trung tâm game cao cấp thôi à.